Kỳ Lan kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lan Luxury và hôm nay à, Kỳ Lan thực hiện bàn giao sản phẩm điện thoại đẳng cấp đẳng cấp đỉnh cao luôn XR Xin mời quý khách theo Kỳ Lan để xem Kỳ Lan bàn giao và hướng dẫn cách sử dụng về chiếc điện thoại XR này nhé Bây giờ mình à, bàn giao thực hiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng à, đây anh Hồng cái, cái sản phẩm cung cấp là anh tháo ra anh thấy có hợp là anh là mình đã hiểu được cái hàng như thế nào rồi giờ bỡ lên cho nó nhìn cho đẹp hoành tráng này cái hộp này mình chắc cũng ờ, trong cái hộp này nó cũng làm xốp để bảo vệ cái hộp vào luôn nên anh không thấy bị trầy mình mới tin không một vết xước luôn thì ờ, ở um, hai bên hông nó sẽ có hai cái biểu biểu tượng logo của hãng và nó có những cái khức này nhưng mà nó chỉ có mỗi bên có một khức bấm được thôi bấm bên này cái và bên này cũng vậy bên này thì nó ngược lại như bên này bên này thì bên kia nó sẽ ngược lại bấm hai bên cùng lúc thì nó sẽ đầu nó mở cái nắp ra lúc đầu thì ờ, có nhiều người bị chưa có hiểu cứ đâu biết là hai cái này có lúc nhắn đâu banh ra cái nó ra vẫn được nhưng mà nó bị trục cái chốt mình ra đó, bây giờ bản này thì nó tích hợp hầu như là đầy đủ là tất cả những phụ kiện đi kèm từ sách vở nó cũng làm trên đây có hai cái tay mình chọn giúp mình lấy nè rất là công phu Đó. hướng dẫn những cái ờ, công năng của những cái này làm gì à, sim bên này daisy sạc à, ờ, thay quá quá mở nguồn rồi rồi cái này mình không dùng anh ha hộp này này hộp này nó cũng phá cách cũng khác ở trước nó cũng có hai cái lỗ sỏi vậy trước là hai cọng dây giật lên khác biệt so với bản cũ và lúc trước cái hộp cũ á tuy giá nó rẻ hơn nhưng mà binh nó không có phụ kiện bên trong nó không củ sạc nó chỉ có đúng mỗi cái dây sạc thôi rồi nó có nhiều đầu mình đi các nước khác nhau ví dụ như Singapore Malaysia thì mình sẽ cầm cái cục này đi bên nó dùng cục này nhiều Việt Nam mình chỉ có hai cháu này xài thôi hai cháu dẹp cái tròn em ờ, chắc anh dùng cái tròn hả dẹp tròn thì ha tròn như thế này thích thì mình để vào thích thì bây giờ mình đổi thôi xong là khi mình muốn mở ra thì nó có chữ chúng ta này bớt này, nhắn vô nhắn vô xong kéo ra là là, là được rồi nhẹ nhàng lắm rồi đi sạc thì đây cũng rất là chắc chắn nó nhìn hai đầu anh nhìn chất lượng từ cái chất lượng làm đầu sạc đồ cao cấp là nhìn cũng khác biệt so với mấy đồ có một số đồ mà cũng nghe tin hiệu nhưng mà nó gia công phụ kiện bên ngoài anh nhìn đồ phụ kiện như Trung Quốc lắm nhìn dại lắm rồi dạ, giờ này chứ không dùng tới đâu ha rồi cái cổng sạc này là tay C hai động hai cổng dùng bằng nhau và bây giờ đa số những cái thiết bị điện tử nó sẽ hướng cái cổng sạc này hết kể cả iPhone cũng đang kiến nghị để mà làm qua cổng sạc này nhưng mà iPhone chưa chịu như là MacBook là chịu rồi rồi bên này thì cái khăn thôi lâu thôi mình không dùng đến mình để mình bên khăn lâu này mình không dùng đến nhiều hết chân dùng rồi cái này là cái sổ của nó thôi có một cây dọc sim cái dọc sim cũng đặc biệt riêng của nó nó cũng có cái logo sổ sách này và đây có thẻ chính hãng cái này quan trọng nhất cái này là quan trọng nhất không có này là không dùng được cuốn sổ này mình không dùng đến cái dọc sim này thì mình dùng nè rồi bây giờ anh là người cạo nha em không cạo nha anh sẽ cầm bên anh cạo luôn cạo cái tại vì là mỗi cái máy đều có một mã pin code mình muốn muốn nhập bây giờ muốn activate được cái máy này á là mình phải cạo cái mã code ra để mình nhập vào rồi trên đây nó có một cái lỗ để mình lấy ra rồi bây giờ anh có sim hay là khỏi sim thôi cho cái kích hoạt máy ra đây à, kích hoạt máy à sim thì anh, anh dùng cái cây chọc sim của nó luôn nha à, anh chọc phải anh canh ngay ngay chính giữa anh chọc đừng chọc xéo nó bị trầy mới với ờ. cạnh điện thoại nó không bảy đó ok anh rồi anh chọc cái này nó ra thẳng vô lại ra rồi bây giờ chúng ta bỏ sim thì cái sim cái này nó cũng có khay và cái sim bao giờ nó cũng có một cái góc để phân biệt chiều á thì anh trên khay này nó cũng có góc luôn mình sẽ để đúng cái sim vô là nó vô để xài là không có vô rồi bây giờ nhét vào thì nó bên này có lỗ thì đây cũng có lỗ tương đương. để, để đúng hướng vậy, vậy anh ha tại vì kia để mà để mình là ngược lại nó dễ bị bung cái sim ra bị kẹt hồi xưa cái logo nó có một vòng nó có trong này thôi à nó có tới đây à. nó không có vòng ngoài mà bản cũ á, là bên khí hậu bên Đức Anh á nó khác về Việt Nam nó khác ở đây nó sơn cái ờ, sơn đen là anh về một thời gian là tự động nó tróc tróc tróc tróc mà lỗi rất nhiều ờ. nên bây giờ cái bản này nó fix được lỗi đó luôn làm logo hai vòng hai logo luôn đổi logo lại và cái này fix lại luôn ngoài góc cạnh A da B cái da này là da Togo da B da B, B của hãng em mới làm da xong cho cho như em đang làm em đang làm cái cái túi em xài này. cũng là da này cái ví của, của em đó là da này à, sau này mà da này có hư thì mình có thể là mua nhập của hãng hoặc là có thể mình làm tại của em đặc biệt là nhiều khách hàng á, mua xong rồi dùng một thời gian da b á, nó dễ bị à, bị bị bị mòn á cho nên là người ta sẽ thay ra cái xấu nhấn vào giữ tầm 3 giây nó rung một cái nghĩa là thiết bị này đang hoạt động kích hoạt cái bản này thì nó tích hợp tiếng Việt sẵn cho mình luôn đợi điện thoại bây giờ chúng ta chọn tiếng ngôn ngữ của Việt Nam anh ha bạn cần kết nối wi-fi để kích hoạt à? ok đang tìm mạng wi-fi dẫn vô cái mạng của em mật khẩu của em là 09 mình chuyển qua chế độ là số nè bằng bằng cách bấm ờ, bấm nút thăng nè nó sẽ chuyển cái chế độ mà bằng phím ờ, mình bấm số hoặc là chữ 0901 247 247 nè xong kết nối rồi lúc này là chiếc điện thoại chưa active lần nào nó sẽ bắt buộc chúng ta là nhập mã pin nó ghi rất rõ dùm chữ là nhập mã pin trên thẻ bảo hành thẻ là thẻ bảo hành để kích hoạt thiết bị thì cái thẻ nó sẽ có một cái email và trên đây nó cũng có email thì anh coi là những số cuối trên cái thẻ thôi tầm cỡ hai bốn sáu số thì anh coi phải là đúng 002775 đúng không ừ. cho anh mượn cái thẻ đi đúng thẻ mà được nhanh còn thẻ mà lộn là nó sẽ nó, nó tương ứng luôn bây giờ anh nhập anh nhập cái mã trên đây mình vừa cộng vào dùm em anh nhập dùm em dạ rồi anh tiếp tục rồi sau thành công anh sẽ đặt cái mật khẩu hoặc bỏ qua bỏ qua anh, anh thiết lập sau đi bỏ qua đi về nhà đặt mật khẩu rồi anh uh, chính sách quyền riêng tư của so anh đồng ý hay là từ chối rồi ok và điện thoại đã có sóng có wifi cục sóng cục wifi đầy đủ pin bên này anh gọi cuộc gọi thử anh nghe rung chung anh gọi xong nhiều người gọi lại rồi em đang gọi thử cho anh á anh uh, cho mượn để mình test rồi rung rung rất là mạnh nha nghe tiếng rung luôn bản này nó rung mạnh hơn cái bản cũ cũ rung yếu hơn anh mới giờ em mới giờ lặt cái này có nghĩa là im lặng tính năng này rất là hay trong cuộc họp hay gì mình ngồi đánh chung mà lỡ mình chỉ thao tác vội mình cũng lật lại là xong qua lật lại một cái đó bị khóa màn hình mình khỏi cần thao tác bấm gì hết ừ. rồi mình nói chuyện hỏi xong là anh lắc qua lắc lại là quá ừ. ở trong này nó còn có một cái bao của cái này nó Tuy bản này nó mắc tiền hơn bản cũ, mà nó tối ưu tất cả những cái lỗi của từ bản cũ nó chuyển qua bản hành những cái ưu điểm hết rồi và nó đặc biệt thêm phụ kiện và có kèm cả bao da một cái bao da như vậy anh đặt ở ngoài cũng mấy triệu mà hãng nó bán một bao da lẻ mà cũng mười mấy triệu bao da hãng anh để ý nha ở bên trong cái chỗ này nó cũng đóng đóng luôn cái chữ của so luôn và cái bao da này nó made in Fran Pháp đây anh bỏ cái logo nó sẽ ra hiện nay nó chừa vừa cái vòng này thôi cái vòng kia là giống như vòng để canh vậy đó đó là da này da bao da với da lưng là như nhau cũng như da của, của em làm tỳ hột to hột nhỏ văn to văn nhỏ thôi rồi tất cả đã hoàn tất rồi, bằng dao chanh những cái uh, kể cả túi nhung mà đựng phụ kiện này nè cũng là bằng ờ, chất liệu cao cấp nhưng mà chất máy này em cắt dùm anh không dùng tới ha anh chỉ cắt cái này ở ngoài thôi còn hộp chắc anh không dùng tới rồi cái này em để bên trong hộp luôn đây là đây là phiếu bảo hành và thông tin của máy anh sẽ kiểm tra lại giùm em nha em bỏ tất cả phụ kiện trong này nha đây là túi sách nha và phiếu bảo hành em để trong này luôn với lại cái sạc em để trong này luôn ha này chắc ra ô tô anh cắt giùm em nhanh không có rớt em để đây Vâng và như vậy là Kỳ Lan đã bàn giao sản phẩm điện thoại XOR cũng như hướng dẫn điện thoại sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao XOR xong cho khách hàng. À, Kỳ Lan cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi và Kỳ Lan chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Nếu quý khách có thông tin nhu cầu về sản phẩm điện thoại XOR điện thoại so này hãy liên hệ với Kỳ Lan nhé. Số hotline là 0901 247 247. Quý khách hãy follow kênh YouTube của Kỳ Lan cũng như like like like like À, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lan cũng như là truy cập trực tiếp vào website kỳ lân luxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lan Luxury hoặc kết nối qua Zalo của Kỳ Lăng cũng là số hotline 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao với tất cả các khách hàng Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại